xả phải đủ được con xả đi dạ, dạ. xả đi con kính ờ, bạch thầy trong bước tiếp này con có ở tu viện thiên nhiên tại đây và con cũng có hứa với thầy là thiên tu uh, suốt đời mà hôm đó thì cái tâm con phóng dã quá thầy lúc sư bắt bốn người đọc thư thì con cũng thực nhưng mà khi mà đỡ cốc á thì lúc đó ba ông bữa thì đỡ cốc hơi nói chuyện phóng nhận rồi con tính đi ra xã tâm một hai ngày rồi con xin vô lại rồi không ngờ con muốn đi ra à, con nghĩ cái mũi con nó bị nghẹt rồi con lấy con ở ngồi con trị thời gian rồi cho nó không cái mũi rồi con vô con tu mình miệng thở nó dễ hơn rồi trong thời gian đi ra con có ra ngoài quảng ninh thì ờ, có đem theo hai cuốn sách những lời gốc bài dạy của thầy để con ôn con vừa đi con vừa về nghỉ lại, con ôn lại thì con có lên trên chùa Ba Hoàng là chỗ thầy Thái Minh chơi để chuyên hướng tiểu đi tu tiếp rồi có gặp thầy này xin đọc cái sách đó của thầy rồi ờ, chú này thấy nói giờ đi tu ở đây là con đường con lý rồi thì chú mới xin đi vô đi tu rồi con cũng không biết sao cũng dẫn vô con nghĩ người nào tu được thì tốt rồi con dẫn chú từ hà nội vô đây cho nên tinh thần có quay lời chỉ dạy à, mấy con cứ ngồi lên ghế đi con đừng quỳ một tá đi con thì thật ra thì mấy con tu á à, bên tuổi mấy con bỏ cuộc đời đi tu là có người mà tu rồi người ta thương mấy con lắm vì tu là mình bỏ hết thì mình không còn dục lạc thế gian mình nỗ lực để mình tu mình chỉ còn con đường đi tìm cái sự giải thoát mà thôi mình hiểu sự sống chết nhưng mà chấm dứt luân hồi mà nếu đi tu thì cái người tu trước thì người ta cảm thông được cái người tu sau cho nên mấy con mà quyết tâm tu thì thầy sẵn sàng để dẫn tới nơi tuyệt đối nhưng nó có nhiều cái khó mà bởi vì cái hành ăn đó, ngày mình ăn một bữa thôi thì nó nhiều vì cái cái cái giới luật của Phật này, không ăn phi thời này rồi ngủ thì cũng không được phi thời có cho mình ngủ trong ra không cho nhưng mà không được phi thời giờ nào ngủ thì ngủ gì rất là thích nhưng mà tập sống để cho mình đừng có phóng dật thì phải phòng hộ mắt tai miệng anh ấy thì phải đọc cơ các ngồi yếu nó có ba cái đức ừ, cái cái quay nghi chánh hạnh của đạo Phật mà có ba cái đức đầu tiên trên người tu quyết tâm tu thì mới sống nổi mà không quyết tâm tu thì sống không nổi ăn ngủ độc cư không có ba cái thôi không nhiều sao mấy con ráng được thì chắc chắn là thầy dẫn dắt tới nơi cứu mà ráng ba cái hạnh này không được giới luật mà không xong thì đức hạnh mà không xong thì làm sao mình cứ thiền định được mấy các con hiểu điều đó cho nên nếu nếu mấy con quyết tâm được thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con tu tới không bởi vì cái kinh nghiệm của thầy đã đi qua rồi thì biết cách thức tu như thế nào để làm chủ việc sống cho nên thầy dạy là không bao giờ sai mà cũng không bao giờ mà thầy dạy hoài cái cái cái, cái pháp của Phật bởi vì bắt đầu mấy con giữ giới thì học giới thầy không có gồm cho nó hai trăm năm chục giới thì kheo cho nó nhiều nhưng mà 10 giới sẽ di là gốc đó mà à, nếu mà gốc mà không đạt được đó, mình xuất gia thì có 10 giới sẽ di còn cư sĩ mà năm giới của người cư sĩ mà thọ tam nguyên ngũ giới thọ ngũ giới mình không giữ được thì người cư sĩ chưa thành người cư sĩ chưa thành đệ tử phật đâu mà giữ trọn nam giới thì người cư sĩ đó mới là thiền sư hầu hết người ta thọ tam nguyên ngũ giới con thấy cư sĩ chưa có nhiều người chưa ăn chay thì thử hỏi còn những cái giới khác à, buôn bán mà sao không có dối có ai mà không con phải phạm rồi chứ gì <laughs> nào đơn sơ gì thôi còn cái giới mà đừng tham lam trộm cắp giới ly tham cái đức ly tham người ta làm sao mà mấy cũng cô làm sao mà giữ trọn được những cái đức đó được đâu khó không tham cái này cũng tham cái kia mà điều nó tham tố không trộm cắp người ta thôi thì trong giới luật cấm như vậy đó không tham lam trộm cắp tức là lấy chùa cũng không cho người ta không cho không lấy mà ta đã cho thì mình lấy thì cái tham mà để mà tham sân si tham dục ấy thì nó vẫn còn nhưng mà tham xấu á lấy của không cho thì mình chấm dứt thì các cư sĩ làm được con này không còn cái nói dối thiệt là nó khó cư sĩ khó lắm buôn bán là thế nào cũng nói dối à? à, thành do đó nó rất khó cho cái người cư sĩ nó có những cái giới khó nhưng mà có những cái giới nó rất dễ không khó ừ. còn mấy con thì chỉ có thập giới thôi người giới sẽ gì bởi vì xuất gia thì mới sa di nhưng mà thập giới vô tròn thì ừ, thầy gồm lại cho những cái giới thập giới sẽ gì thì thầy con nên cố gắng giữ ba đức bà mà ba đức bà bà của mấy con xong ba đức thì nhẫn nhục tùy thôi nặng học ba hành ăn ngủ được rồi à, mình biết nhẫn nhục trước hoàn cảnh nào mình cũng nhẫn nhục đừng có nổi xung đừng có tức giận đừng có phiền não à, thấy tâm cảnh đạm này không tu không được à, đó mấy con không nhẫn nhục à, thấy không thấy chưa mà thấy cảnh này tâm buồn khổ quá thôi đi chơi giờ thì đó là mấy con không nhẫn nhục được mà do đó mấy con không nhẫn nhục tùy thuận tùy thuận cái hoàn cảnh của mình để mình giữ gìn những cái đức cái hạnh cho nó trọn vẹn hơn và do đó thì con mới sáng con này được tập cư mà tập cư thì còn ngộ mắt thành mà khi mà ba đức ba hàng thì con giữ trọn rồi thì cái người đó sẽ tu được cái căn cơ người đó sẽ chứng đạo trong một kiếp này còn cái người mà giữ không tròn ba đức ba hàng thì căn cơ kiếp này tu chưa được dù có muốn khuyên lơn với cách gì nữa họ tu vì những cái đức hạnh đó nó không tròn đi vào con đường của đạo Phật thì chúng thấy giới định tuệ phải không bây giờ cứ lo vô tu giới tu định này ngồi nhiếp tâm ức chế mấy con biết cái sai của người tu thiền bây giờ là sai quá sai là nhiều ức chế phải bây giờ thầy nói tâm bất động thanh thản là vô sự mấy con cứ chú ý vào cái chỗ bất động mấy con giữ tâm là bị ức chế rồi chứ đừng nói chi mấy con dùng hơi thở còn mấy con cứ nhiếp tâm trong hơi thở thấy thở ra thì vô để không niệm như vậy nó bị ức chế mất người ta ngồi chơi cách thức mà cấm đúng những cái giới luật đức hạnh rồi thì bắt đầu mấy con mới ngồi chơi mấy con thấy từng tâm niệm của nó rồi mỗi tâm niệm thì chúng ta dùng phương pháp như lý thập lý xả chứ không phải dùng tức chế tâm bởi vì đức phật nó ngăn ác gì ác sanh thiện tăng trưởng thiện tức là mình ngăn giờ mình diệt mình ngồi đây là mình là mình đã có cái cách thức để ngăn nó rồi đó tức là nó không khởi ra đâu mình nhìn lại cái đầu của mình coi là nó có niệm gì không chứ mình không phải nhìn trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản coi hiểu không mà mình nhìn trong hơi thở thì mình cũng bị ức chế dùng hơi thở chế cho nên ngồi là chờ nhưng mình nhìn trong cái đầu của mình coi nó có từng niệm suốt ngày cứ có niệm thì chỗ này chỉ có một niệm duy nhất là tâm bất động tâm vô lậu tất cả các niệm tâm các niệm thì nó, cái niệm nó sẽ và cái niệm đó nó tới lui một lần hai lần tư duy quá xét niệm đó chứ không phải được đuổi nữa đuổi nữa bị chết bởi vì mình cứ mình gạt ngang nó thì nó chưa có thỏa mãn nó rồi cho nên nó còn ở trong lòng của mình cho nên nó chưa hết một lần mà nó đi luôn nó không có tới nữa thì đó là nó đã thông suốt mà lần thứ hai cũng cái niệm này nữa cũng cái cái cái cái điều kiện này nữa thì đem nó hổ thẻ ra quán tại sao nó như vậy thì khi mình quán xong tức là mình đã phá mấy con hiểu điều đó chứ nếu mấy con à, niệm nào cũng gạt ngang niệm nào là biết giọng liền buông buông riết mấy con cũng bị ức chế các con hiểu điều đó tiền tâm á phải có tri kiến mà. phải có tri kiến đó bởi vì cái tri kiến khi mà một niệm mình gạt ra rồi mà nó không tới nữa thì nó đã thông suốt cái niệm nó xả rồi mà nó còn tới nữa. thế nào nó còn tới nữa tức là nó bị ức chế nó sẽ tâm nữa mà nó thâm nữa thì mình mổ thẻ nó ra để mình tìm hiểu nó mà hiểu nó rồi thì tri kiến của mình nó dễ thoát đi thì nó không tới nữa cho <laughs> nên là cái này là mình chỉ không hiểu nó chứ không phải theo nó một cách không phải theo nó không phải theo nó à. nghĩa là mình có phương pháp gì lý trắc ý rồi à, cho nên mình biết giọng không theo là mình không theo nó tức là mình buông ngang còn này mình bắt đầu có một cái niệm mình ngồi im lặng mà có niệm vẫn rồi mình không dùng cái phương pháp nào để chế hết thì nó có một niệm ở trong đầu thì lúc bây giờ đó mình bảo ở đây chỉ có niệm bất động tăng thân cả hai là vô sự tức là tâm vô lậu không có niệm nào ta chấp nhận đi thì ngay đó nó dừng liền rồi nhưng mà ngồi lại lát đó nó tới nữa à như vậy là mày chưa ti kiến mày chưa giải quyết được cho nên tao đuổi mày mày còn tới vì vậy bây giờ tao mổ xẻ cái niệm này ra tao quán gọi là mình quán vô lậu đó quán cái niệm đó ra quán thông suốt hết rồi thì tức là nhờ cái tri kiến thông suốt mình đó nó sẽ đi luôn vậy là cái giai đoạn đầu tu cần thiết là phải quán vô lậu phải quán vô lậu không tức là mấy con chưa hiểu thì người ta sẽ dạy cho mấy con về nhân quả dạ. không về nhân quả rồi người ta dạy về nhân duyên thậm nhị nhân duyên dạ. mấy con hay hiểu những cái điều đó để khi nó cấu kết nhau nó thành cái niệm thì nó có đủ cái duyên của nó mà thì do đó chúng ta phải thông suốt thông suốt như vậy mình khi mà có cái niệm đến chúng ta mổ rẽ nó ra coi cái niệm này nó ở chỗ nào thì khi nó thấm suốt rồi thì nó sẽ ăn à, đi chưa cái không khéo mình thức chế đó đó là cách thức ngăn dạ, được dạ. Thầy, vì ờ, cái thắc mắc của con mà nên con chắc cũng như bao nhiêu người khác khi mà đọc được cái quyển sách như ngày gốc thần này thì con thấy là nó nó cũng là một cái, cái điều mà bản thân con nên có cái sự thay đổi rất là lớn ừ. nhất là như ví dụ thầy à, nói về cái ờ, việc ờ, về cái niệm và ừ, đa di đà cũng vậy ừ. cái tiền nên con bố nghĩ là đúng là thực ra thì mình cứ thả lỏng nó ra thì um, thả lỏng nó ra một cách tự nhiên chứ mình như thế lúc nào cũng chế thế để tâm mình về chiến thì thế mà con uh, mới ờ, tìm lên thầy uh, cũng uh, mong thầy thì uh, thầy sẽ kèm mấy con chứ sự thật ra nó có thầy thấy có cái khó tại vì từ mình cái người mà chưa tu á thì người ta dạy cách thức rồi cũng lọt vào ở trong cái chỗ ức chế bị ức chế nó dễ lắm bây giờ mình nhìn cái hơi thở ra vô như thế này thì bị ức chế cũng như bây giờ nói tứ niệm xứ trên thân quán thân để nhiếp phục tam hô thì mình cảm giác toàn thân của mình à, mình quán sát rồi mình nương vào hơi thở thì mình coi như là mình dùng tưởng hơi thở hơi thở lên tới trên đầu rồi xuống tới chân như kiểu này là dùng tưởng tức thì nó cũng nguy hiểm rồi thay vì trên thân quán thân thì phải quán một cách nào nhưng mà không ngờ là cái sức của con người là bây giờ quán thân nó chỉ ở mức độ đó thôi bằng tưởng rồi không khác nó đã đưa mình sai tại vì bây giờ mình chưa biết cách mà trong khi cái tâm mình nó chưa ly dục leo pháp mà bây giờ tức là tứ chiến cần chưa xong chứ gì mà tứ chiến cần chưa xong là tu tứ niệm xứ mấy con nghĩ sao có phải là mình dùng cái quán thân mình để ức chế không đó là cái sai bây giờ tứ chiến cần ngăn ác diệt ác để rồi tự nhiên cái tâm nó bất động nó thanh nó thanh thản an lạc vô sự thì tự nó thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ quán tinh thân rồi các con hiểu không còn bây giờ dục không bây giờ mình cũng quá phân tức là thấy hơi thở chạy từ trên đầu xuống chân thấy hơi thở từ chân lên đầu gọi là tu quá phần giống như ngày ai trong cha hay ngày vậy như thế là dùng tưởng dùng tưởng không con đó là cái tưởng nó thành ra sai cho nên dù như thế nào thì thầy xem xét trước là những cái những cái đức cái hạnh mà ba giới ba, à, ba cái đức hạnh đầu tiên ăn ngủ độc cư những nghiệp việc luận bằng lòng mới còn sống được thì đấy mới còn sống được thì bắt đầu đó thầy thầy mới dạy tu mà dạy tu thì thầy dạy bắt đầu bây giờ ừ. thầy dạy mấy con à, bắt đầu bây giờ mấy con phải ngăn ngán gì khác như thế nào các ý như thế nào cách nào thầy dạy mấy con xong rồi mấy con tu một ngày ngày hôm sau thầy qua thầy kim trạch chứ không lẽ hở hở mấy con tu trật cái phí của mấy con mất thì kiểm tra coi bây giờ mấy con tu mấy con trình bày cho thầy cách tu như thế nào để thầy nghe sau khi thầy nghe rồi mà thầy thấy nói đúng được thì bất giờ bây giờ mấy con ngồi xả tâm cho thầy xem thầy ngồi ghế kia con con ngồi xếp bằng con tu đi rồi thầy sẽ theo dõi theo dõi coi con có xả coi phải đúng hay là con bị ức chế nữa chứ đâu phải theo dõi như vậy mới dẫn dắt người ta mới đi tới nơi chớm chứ còn không kéo để buông lỏng một cái là mấy con sẽ bị ức chế nó khó vậy đó mấy con à, thời gian đi con rất nhớ thầy của úc con cũng mong muốn này một ngày là đây đi con muốn trở về con tại con nghĩ là con không muốn đi theo thầy thầy con mà con gì mà không có ổn á thì đi ừ. rằng thầy cái gì thì chỉ lại như con hả thì con ừ. cũng hứa đi về rồi con ừ. cũng có hỏi câu hỏi đi hỏi thầy á là ví dụ làm thế nào để biết mình đã loại được tưởng và cái hai hạ tưởng như thế nào à và mình biết rõ ràng là mình loạn tưởng như thế này nó có nhiều cái tưởng lắm con nó 18 cái loại loại tưởng chứ không phải một tưởng chẳng hạn mà bây giờ con ngồi đây nè thấy không con ngồi vậy nè mà con ngồi con cũng thấy mình tỉnh mình thật hoàn toàn mình yên lặng mình không niệm gì ngồi vậy. bởi vì cái số này là thầy đã kiểm tra cái số tăng sinh ở trong đó rồi quý thầy trong đó rồi ngồi im lặng vậy người ta cho cái người giám lược họ đi thì rõ ràng là không không thấy cái người đứng trước mình người ta đến mà mình ngồi mình mình thấy mình tỉnh rõ ràng mình đang hít thở đàng hoàng mình rõ ràng nhưng mà người ta đứng trước mình thường thường ở trong các trường hạ trường hương á um, um, hồi mà thầy còn nhỏ mà đi trường hương đó không thì trong khi mình tu tập trong cái giờ mà chưa được ngủ đó thì người ta gác người ta đi gác coi thử coi mình ngủ thức ta đi ngang cái phòng của mình á thì mà mình mà không có khải móng tay mình ba cái thì người ta gác một cái thẻ báo cho mình biết là mình đã ngủ hiểu không do nên vì vậy mà thầy chân thành đi làm cái giám luật để gác mà người ta đến trước mình rồi người ta viết tờ giấy người ta bỏ chỗ mình có không ai đâu có khải móng tay cho người ta biết đâu người ta vẫn cho mình là ngủ rồi dạ. bây giờ mình nói mình thiền định mình à, không biết gì bên ngoài như vậy là mình quan không sao dạ. à, thật nữa rồi à, các bạn thấy cho nên vì vậy đó khi mà người ta kiểm tra cái ăn cái ngủ của mình hoàn toàn rồi đầu cứ người ta thấy mình không nói chuyện mà mình sống đúng hạnh rồi thì bắt đầu người ta mới đưa vô người ta tu dạy cho mình tu xả tâm tới tứ tứ giấy cần chứ dạ chứ còn nếu không ai mà dạy cho mình tứ tính chính cần mình làm sao xả được nếu mà tứ chính cần mà mình giới luật không nghiêm chỉnh thì mình bị ức chế nó sao dạ. con hiểu không cho nên mấy con để tu viện là để thử thách mấy con đó dạ. thôi mấy con có ngược có quyết tâm hay không dạ. mà nếu quyết tâm thì mấy con cứ ít cửa chạy đi nói chuyện người này kia thì thấy thấy không được phải không rồi thấy ờ trong này à, cô út à, rầy la nó hoặc là cho ăn uống cực khổ quá này kia tức là thiếu nhịn nhục <laughs> thì tức là thử thách đó hoàn toàn đấy thầy do vô tu viện là thử thách mấy con hết không biết là tưởng là thầy nó thấy chứ đâu phải khi nào mà thầy thấy được rồi thầy rút ra ở gần này chứ thầy đâu dạy mà tứ mà tu tu mà pháp tứ chánh cần ngăn ác gì ác là phải ở được gần thầy chứ không khéo nó coi chừng ngăn mà nó không ngăn mà nó lại ức chế tâm ừ. các con hiểu chưa để mà mình uh tại vì khi ờ, ngủ ấy thì ờ, mình là ờ, dùng cái cái gì để mình có thể là giữ được nó không để cho mình ngủ quá nhiều hay à nó sẽ có pháp không ừ. nó có pháp phá đâu cần người ta dạy mình mà à bây giờ à, cái ăn thì một ngày người ta cung cấp cho mình bữa rồi mình đừng có liên hệ với ai muốn thêm cái gì hết thì người ta sẽ biết còn có nhiều nhiều người vô ở tu viện chứ lén móc mấy người đi chợ mua đồ ăn <laughs> con cái tội lỗi đó lắm à con thì cái ăn thì con nghĩ là nó không có gì khó khăn rồi thì biết cái ăn nó dễ rồi đó bây giờ tới cái ngủ mà cái ngủ á, người ta dạy cho mình cách thức đi kinh hành đi kinh hành con cái pháp thân hành niệm đức phật đã dạy pháp thân hành niệm á là mình phải tu tập nó kiên cố như cổ xe nghĩa là cộng hết tất cả thân hành của mình thân hành ngoại là đi đưa tay rồi ngồi xuống co chân phải không rồi tới hít thở là thân hành nội ngoại nội đều cộng tổng cộng lại hết đó gọi là pháp thân hành niệm mà thân hình niệm mà cái hành động đưa tay ra rồi đưa tay vô hay đưa tay chống sau lưng rồi hạ cái mông xuống rồi duỗi chân ra rồi co chân lại đều đặn liên tục như vậy đó gọi là cổ xe kiên cố còn con làm hơi cứ quên không biết cái chân đưa trước cái chân này đưa sau thì như vậy chưa kiên cố cho nên phải tập con hiểu không như thế thì trong cái um, trong cái thiền người ta gọi là cái thiền viên khác nó có phải là nó nó có phải là của cái vấn đề không hay là nó hai vấn đề nó khác nhau khác nhau thân là niệm khác mình sát khác không à, mình sát khác nó coi như là khác bởi vì thật sự ra khi mà mà dùng cái thiền minh sát á mà nếu đúng á, thì người ta phải trên tứ niệm xứ người ta tu ừ. mà nếu mà nó không đúng á, thì cũng bị ức chế rồi thành thiền minh sát mà thiền sư Ajahn o thiền sư ờ, Ma Si ừ. dạy đều bị ức chế hết thầy sang rồi cho nên cái trường thiền mà gọi là trên thân quán thân hoặc là trên tâm quán tâm trên thọ quán thọ của miếng điện á thầy đã thấy là tôi sai rồi sai rồi không không dẫn dắt người ta tới bởi vì cái trình độ đó nó chưa tới cái giai đoạn một người cư sĩ mà đến đó người ta dẫn cho vô tu tứ niệm xứ rồi đó ơi tứ niệm xứ là cái cái pháp mà người ta sắp sửa người ta chứng đạo rồi chứ đâu phải chuyện dễ đâu mà vô đó ai cho cũng vô tu hết đâu được nghĩa là giới luật người ta coi để coi cái hạnh qua cái giới luật cái hạnh của mình mà người ta đưa cái giới nào nó có căn bản với ví dụ như thầy nói ăn ngủ đầu cư bây giờ người cư sĩ còn ăn ba bữa mà giờ họ vô đây họ tu à không hiểu không ngủ họ còn gục tới gục luôn ngồi thiền gục tới gục lui mà vô đây tu tứ niệm xứ được à cái vấn đề này đâu được cho nên người ta phải dạy mình phương pháp đi kinh hành phát thân hành niệm để cho mình phá cho thật sự không trầm thiền nghiêng à mà khi hôn trầm thì viên nó không còn có nữa con mới tỉnh con mới ngồi con tu tứ chính cần chứ chưa hẳn là tu tứ niệm xứ được đâu nó tỉnh mình mới tu tứ chính cần mình mới ngăn á gì á còn nó cứ gục tới gục lui mới làm sao ngăn ngăn gì nó đâu có còn biết nữa ngăn không không mấy con thấy ở đây phải tu có căn bản đàng hoàng chứ không phải là thầy viết ở trong sách thầy viết chung chung vậy đó nếu mà tới chừng mà hướng dẫn là, là hướng dẫn nó rất là từ bài bản đàng hoàng cũng như cả học thầy cho mấy con vô tu viện là thử thách mấy con đó chứ chưa tu gì đâu à, thầy chỉ nói ăn ngủ đục tư có ai không nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng có nhiều vậy thôi rồi mấy con bây giờ đó là một người quyết tu là phải nhẫn nhục ăn nói gì nói mình chẳng giận thờ chẳng phiền nào gì hết chẳng bỏ đi đâu hết ráng trì trí rồi bắt đầu mà nhẫn nhục được rồi tùy thuận được bằng lòng được rồi hãy nhẫn nhục được thì tùy thuận bằng lòng được mà nhẫn nhục cũng được thì tùy thuận bằng lòng được còn ăn ngủ độc cư thì ngủ thì người ta có phương pháp dạy cho mình để mình phá những cái hôn trầm thùy miên không còn đầu cư thì mình tự ráng á chứ còn mình đi nói chuyện với ai kệ kệ mình được đúng mình không cái đầu cư mình nghĩ nhưng mà khi mà bởi vì ở trong trong môi trường mình đang động mà mình bảo tĩnh nó thì nó cũng có sự thay đổi bởi vì khi cái tâm nó chưa tịnh thì mình à, phải khi mà nó khởi lên những cái phiền não thì mình dùng cái gì mà hay mình... à mình sẽ dùng pháp như lý tác ý mình, mình dùng cái pháp như đức phật nói có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh cho không sanh mà đã sanh thì bị diệt à, cái pháp như lý của mình thì do đó người ta nhắc mà à, có một cái niệm nào đó thì như lý tác ý đó đuổi ra không được đẹp cho con xin hỏi thêm một vấn đề là như thầy thiên thảo á, ừ. là tu loại như tưởng vậy tưởng mình chứng đạo á, thì ví dụ là muốn xả tưởng mình xả như thế nào à xả thì coi như là không được bây giờ cứ ngồi cái nó lặn vô liền cái nó ừ. gọc tưởng vậy ừ. nhất định là từ đây về sau là cấm không được ngồi <laughs> coi như là sống bình thường nhất là những cái người bị trưởng rồi thì bắt đi ra nhà bếp đi lao động đi làm công việc thôi chứ không được tôi hết để cho nó trở về bình thường nó đừng có hiện cái tướng tưởng nó ra nữa có thời gian nó mới nó có thời gian phải 6 tháng sau mới hết tưởng rồi nghĩa là mình phải sống như không ngược không được tu cái gì ờ. hết thì đó là phải xả chứ còn hễ mà ngồi im cái là bị ngồi im cái bị thầy có một số thầy hỏi bây giờ cái vấn đề tự nhiên linh động cốt á ừ. là lên điển bị tưởng cái hành vậy bây giờ người ta muốn hết cái trạng thái nó không có bị người ta muốn làm chủ cuộc đời họ bây giờ nó xả một cách nào à, hỏi người đó phải đến với một thiện hữu tri thức để người ta trợ giúp người ta xả à, bây giờ đó nó trong lúc đó như vậy người ta bắt đầu người ta dạy cho mình cái tri kiến để cho mình không có tin cái cái cái cái cái, cái dông hồn mẫu, cái này mẫu. kia à, mẫu hoặc này kia nhập họ à, người ta dạy cho mình hiểu biết để cho cái niềm tin mình nó mất được cái niềm tin mình thứ nhất cái thứ hai cái trạng thái ở trong thân mình bởi vì cái tưởng của mình nó hay hoạt động nó quen rồi dạ. nó hay hoạt động lắm cho nên vì vậy người ta dạy cho mình bằng cách là mình phải nhiếp tâm ở trong cái chánh pháp của người ta à, người ta dạy cho mình câu tác ý mình tác ý như thế nào vì cái trạng thái mà cái tâm mình nó bị hoạt động đó mình tác ý xả cái đó ra cứ tác ý hoài nó xả xả ừ, là cái ý thức nó mạnh lên ý thức nó mạnh lên cái tưởng nó hoạt động yếu là tưởng nó không hoạt động được dạ. <laughs> người ta sẽ dài bây giờ mấy người mà bị mà lên đầu nhập cốt rồi đó thì phải vào đây gặp thầy chứ còn ở ngoài kia mà thầy nói không có được tôi thấy bây giờ đó nhiều ở ngoài đường nó nhiều lắm nè ừ, nói mấy người đó phải vô đây thầy trị cái bệnh của họ mới hết thầy dài cách để xả cái tưởng <laughs> tức là xả cái hoạt động của cái tưởng dạ. cái này bị cái tưởng hoạt động dạ. chứ không phải họ muốn đâu chừng nó hoạt động rồi con là họ giao cảm với từ trường không dây họ rồi họ, họ giao cảm tưởng giao cảm rồi dạ. họ nói <laughs> là nó nguy hiểm lắm mà bởi vì dục không mà mình có cái hướng đó thì thấy nguy hiểm lắm một cái người bình thường thì dễ mà mình tu bậy như thiện thảo đó yeah. Dạ. lon trong tưởng là bây giờ bác không có ngồi trong thất tu mà trên chỗ nào yên tĩnh là tưởng nó cũng ngưng thiện dạ. không có thật cho đi lao động đi dãy cỏ đi trồng cây trồng kiển rồi dãy suốt ngày vậy thì thôi mà 6 tháng nó mới trở về bình thường vì nó không có hiện ra nữa nó trở về bình thường cộng nó ý như thế này phải có tác ý rồi đúng không tác ý chứ không có tác ý nó cứ hiện vì mà mình lao động lao động chứ mình ngồi nghỉ là nó vô đó không phải nó hoạt động nó yên tĩnh nó vô đó. cho nên hãy khi có vô là có ý để cho mình lấy lại bình thường nó những có tưởng khó lắm bệnh bệnh còn không sợ cái tưởng là sợ tưởng có vọng tưởng người ta không sợ mà ta sợ tưởng ừ, <laughs> vọng tưởng nó dễ trị còn cái kia nó không có trị nó khó trị nó bị vô hình vô bởi vậy thầy nói đừng có tu điên để muốn tu là phải tìm thầy với đàng hoàng mà tu thì chắc ăn bảo đảm ờ, có cái xe cung phi qua tây tạng sợ việt nam có người tu trứng không tu qua tây tạng không gì mới mấy ông tây tạng là mấy ông cầu dần dạ. yeah. bởi vì họ cứ họ đọc cái thần chú dạ. nó hiện cái cầu dần ra thì mọi người xứng tên thiệt mấy người điên ai tu tu là nhằm để giải quyết sanh tử luân hồi chứ thiệt thần thông không cái gì đấy đâu có cần thứ đó ở đây thầy nói thật sự thầy giảng thật đúng theo cái chương trình của Phật giáo để chúng ta làm đúng để làm chủ sự sống chết của chúng ta thôi mục đích của chúng ta đạo Phật ra đời là vậy chứ không phải dạy chúng ta thần thông phải tác dụng cái cái niềm nó quan trọng cái niềm tâm chỗ là con hiểu như cái cái cái một người muốn tôi đi xuống đại a la hán là nó phải có cái duyên với nó chứ không phải là tự nhiên kiếm là kiếm à, nó có duyên ví dụ như có duyên mấy con mới gặp thầy dạ. mà không có duyên thì đâu mấy con gặp thầy tức là mấy con đã gieo một cái duyên đời trước rồi cho nên gieo cái duyên đó với một cái vị nào đã tu đúng pháp chứ không phải nhưng có thể nói rằng trong cái duyên gieo đúng pháp đó nó chưa có một bậc a la hán để dạy cho nên mấy con còn chơi dơi yeah. Dạ. báo bên này báo bên kia nó chưa đúng chứ còn mà nếu mà thật sự thì có một người mà tu chính rồi thì mấy con mình đủ đã gặp rồi mà quyết tâm rồi thì trong một kiếp này thôi trong một đời này thôi chứ không có hai ba đời chứng liền bởi vì tâm vô lậu mà chứ tôi có chứng gì đâu tâm bất động thanh thản là kêu sự vô lậu mà giờ kéo dài được cái trạng thái này ra thì người ta có kinh nghiệm người ta giải mình mới kéo dài được chứ còn không có kinh nghiệm mình kéo dài được sao nó trong một phút một giây ba mươi phút á, thì còn tu mà nhiều ba mươi phút là bị ức chế rồi nó sạch rồi mà bây giờ có người người ta dạy người ta sửa cho mình 30 phút mà nó bất động nó không có nó không bị ức chế mà nó tự nhiên nó thanh thản an lạc vô sự nó yên lặng như vậy mà tôi không có ức chế chỗ nào thì như vậy là tâm vô lậu chứ còn gì mà như vậy là chính đạo gì vậy bây giờ nó ở sẽ cái tâm lúc bây giờ nó sẽ đậu nó đã sẽ định ở đâu nó ở chỗ nào người ta sẽ xác định cho mình thấy và đồng thời người ta nói thì lúc bây giờ cái tâm mình mình thấy rồi vậy người ta bảo mình bây giờ ở đó đó mình phải tu cái gì à, mình tu pháp gì để mà đi tới bảy ngày đêm của nó ừ, mình thì à, cái quan trọng là khi mà các bậc thầy à, chỉ lại cho chúng con những cái pháp tu nó phù hợp với chính căn cơ của mình trong những cái vọng tưởng của mình mình chỉ dạy được đúng cái điểm đó thì con nghĩ là nó sẽ loại à, trừ được nó à, đúng rồi lẽ, lẽ đương nhiên là phải dạy theo đặc tướng của mình cũng như bây giờ hai con chứ hai hai cái đặc tướng nó khác nhau à bây giờ cái người này thì phá đi ờ, cái cái cái phương pháp đó phá ông tầm thiền viên vậy được mà con con phá không được ừ. thế đâu phải được cho đó cái người mà người ta dạy người ta biết cái đặc tướng của người này phải đi như vậy nó mới phá được cái y pháp thân mình thì phá không được ừ. người ta biết liền rồi sau khi người ta hướng dẫn người ta thấy cách tập cách cách thực hành á người ta biết cái người này cái đặc tướng không chẳng hạn là bây giờ thầy dạy con gì hơi thở mà con thấy thở nghe tức ngực thì biết là cái người này dạy hơi thở chưa được đâu có phải không nó báo cho mình biết cái chuyện của chướng ngại của nó rồi còn con thông suốt con thở nghe nó nhẹ nhàng thoải mái à được rồi thì cái người cái cứ tướng người ta hơi thở còn con cái đặt tướng hơi thở không được mới có hơi thở cái năm mười phút nghe lầm ngực tức ngực hay là khô cổ là biết rồi không được người này chưa có sử dụng hơi thở được rồi thế tức là cái đặc tướng với cái nhân duyên của hơi thở chưa làm được người ta biến người ta đưa cho mình cái thân hàng ngoại để cho mình học tức là cách thức như đưa tay duỗi chân à, đi kinh hành thôi để tập trung ở trong cái chỗ đó để mà luyện cái sức tỉnh thức của mình thôi thầy cái con thấy cái nghiệp cái sanh là không có nhiều nhẫn ừ. mà ví dụ gia đình đỡ người cái sanh mà không biết cái khuyên như thế nào mà họ nghe được à mình chỉ chỉ cần mình khuyên họ để thấy cái sự sống là cái quý báu nhất bởi vì mình tự mình đã thương yêu sự sống của mình tại sao mình không yêu sự, sự sống của loài chúng sanh dạ mà mình nở mình bắt mình giết mình ăn thịt chứ đó mình khuyên lên nó <laughs> ừ, thì bắt đầu bây giờ tại sao mà mỗi người mà, mà chúng ta phải đi tu dạ. mà tại sao chúng ta lại ăn chay dạ. tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ ít bệnh tật dạ. ít bệnh tật tại sao vậy đã có nhiều bác sĩ người ta đã nghiên cứu về vấn đề đó rồi chứ không phải là riêng có phật giáo nói không nhưng mà mình thật thật mình phải thấy cái quy luật của nhân quả quy luật của nhân quả ừ. các con thấy rõ ràng này bây giờ thầy cầm con dao thầy cắt cổ con gà này thì làm thịt thầy ăn này ừ. thì thầy sẽ thầy sẽ thấy rằng cắt cổ con gà thì cái cần cổ con gà nó phải đau nó phải giải dũa chứ gì ừ. nhưng mai mốt mình đau yết hầu hoặc đau trong cổ họng mình thì mình nói sao tôi đau bệnh đó chứ không ngờ là cái hành động mình làm để nó tích lũy cho mình thọ lấy cái quả bệnh tật ừ. vì vậy mà cái người mà ăn thịt chúng sanh giết hại chúng sanh như ăn cá ăn tôm gà vịt heo dê gà ngỗng ai mà gì mà mà mình đem về mình làm thực phẩm mình ăn á thì mình phải nhận lấy cái sự đau khổ đó dằn thân của mình không bao giờ mà cái người ăn mặn mà khỏi bao giờ mà không đi nhà thương một trăm người cũng bệnh hết không có người nào không nhưng mà người ăn chay á, mà ngồi đây mà cũng ăn rau cải mà cũng thèm thịt cho nên mới chế ra đùi gà ha, thịt heo bằng cách làm bằng đậu hũ mà vẫn thèm thịt thì phải chế ra cái mà cái cái hình thức đó để mà thỏa mãn cái tâm của mình thì người này cũng dễ bị bệnh còn cái người ăn chay với cái lòng thương yêu thật sự đó vì tôi thương chúng sanh tôi thương cái sự sống của tôi tôi thương sự sống của chúng sanh tôi không nợ tôi ăn chúng nữa cho nên vì vậy đó tôi ăn chay từ cái lòng thương đó, thì người này không đau không hiểu không mình đâu có quên cái sự đau khổ trong lòng mình đem cái sự thương yêu thì sự thương yêu là sao đau khổ nó phải đúng không từ tinh thần cho đến thật cái vật chất cái cơ thể mà nuôi dưỡng nuôi dưỡng bằng cái cái thiện pháp còn này nuôi dưỡng cái vật chất là ăn chay nhưng mà cái tinh thần thì thiệt thịt rồi mới con thấy nghĩ sao có phải mình còn quân cái ác không rồi à, à, thay cái nuôi mình <laughs> nuôi tôm cái bán là cũng không được luôn Nó chứ sao mình nuôi cá nuôi tôm mình bán để lấy tiền bằng đó là mình còn tạo những cái cho người ta làm ác theo nữa thì như vậy là vừa thọ cái cái tội ác của mình mà vừa thọ những cái tội ác của kẻ khác do mình làm ra mình nuôi ra yeah. à, con nghe tất cả những cái này vì cái cái sống của mình ở trên cuộc đời này nó có nhiều cái sống tại sao chúng ta không sống cho tốt cho nên có một cái nhà nghiên cứu về loài người người ta ừ, nghiên cứu con người xuất hiện ra đầu tiên là người ta ăn trái cây ăn lá cây Ừ. chứ người ta không ăn thịt nhưng mà mãi đến cái thế kỷ nào đó cái con người ở bị gì ai cũng ăn rồi không có chịu trồng tỉa ra thành nó thiếu thiếu bắt đầu bây giờ mới đi vô rừng mà lùng ừ. những con vật mà ăn ừ. bây giờ mới ăn thịt mới mới quen rồi cho nên bị người con người mà đã quen ăn thịt rồi thì bắt đầu đó nó đã không có cái thực phẩm thảo mộc thì mình phải trồng trĩa ra thêm thì lẽ đương nhiên mình ăn hết gì này không chịu trồng ngày xưa người xưa là biết lắm chứ đâu mà cứ đi lục săn ăn thôi cho nên cuối cùng nó không còn cây trái còn bắt đầu bây giờ mới thấy con vật nhiều à, trồn chóc ha hoặc heo rừng cái này kia rồi đi săn bắn cái đó ăn ăn được rồi nó quen bây giờ bỏ cái ăn thịt không được đó là một cái câu chuyện của những người khảo cổ người ta viết ra thầy đã thầy đã đọc hết những cái điều này thầy thấy rất rõ con người đầu tiên là con người rất tốt bởi vì con người sanh ra mà được làm con người rất là thiện nhưng mà mãi về sau thì chúng ta quân thành cái nghiệp nhưng mình sinh ra cha mẹ mình nuôi bắt đầu ăn cha mẹ mình ăn thịt cá cái mỗi con đầu tiên cũng thịt cá nữa phải làm sao nó không quen chứ đẻ ra rồi bây giờ cứ cho nó ăn rau cải tương dưa coi tới chừng nó bỏ miếng thịt vô miệng nó ăn được không phải không cái gì nó cũng thành thói quen cho nên ở đây á, do chúng ta thành thói quen mà tạo thành cái nghiệp ác nó mất đi cái cái đạo đức nhân bản cái đạo đức gốc mà sinh con người cho nên do đó mà muốn làm con người rất khó không phải dễ đức phật nói được sinh làm người rất khó mà khó như con lùa mù mà tìm bọng cây giữa biển bởi vì năm cái giới của đức phật đưa ra thì hiện giờ chúng ta nhìn trên cái thế gian này có thấy ai giữ đúng không nhất là cái giới sát sanh này thầy nói hầu hết là chắc nữa rồi đi tên làm gà vịt heo dê bò trâu ngựa tôm cá chứ không cách nào khác nữa dạ. rồi lại còn thêm nuôi từ ừ, ao này ao kia tôm cá để bán cái gì dạ. rồi lại nuôi gà chuồng này chuồng kia chứ gì dạ. nuôi heo thì không biết bao nhiêu con để bán lấy tiền lấy tiền rồi để làm gì đây cuối cùng cũng để cất nhà cửa sắm đồ để sắm à, coi như là mình hạnh phúc chứ thực thật ra mình xạo biết bao nhiêu điều ác cuối cùng mình sẽ chết mình sẽ sanh làm những cái loài chúng sanh đời đời làm sao mình được thành làm người nữa mà để mà có cái nhà đẹp ở hoặc cất cái chuồng heo nó để cho mình vô trong đó ở hoặc là cất cái chuồng gà vô đó ở nó hôi thối một còn ấy là người ta cho mình xuống cái ao rồi bắt đầu bây giờ các con biết con nuôi gà nuôi vịt nuôi heo cá nó cho ăn ba cái đồ để cho mau lớn gì thậm chí nó không cần cần cho ăn nữa nó chích thuốc cho mau lớn nó bán nữa à, con thấy cuộc đời còn cái nghĩa lý gì mà mấy người lại ham mà đi ăn thịt cá để rồi bây giờ mấy người đi sanh làm những con vật đó rồi mấy người biết chừng nào mấy người sẽ trở lại người ví giết ngàn con sanh ngàn con giết một con á giết một con cái hành động mà mình cắt cổ con gà thì cái hành động đó nó sẽ tương ưng nó sẽ sanh con gà liền tức mình nói ờ à, bây giờ cái tải hành động nó đi săn chứ đâu phải tôi nhưng mà chính mình làm chuyện đó cái hiện kiếp của mình đang sống là mình đã họ được cái quả ừ. quả là bình tật các con hiểu chưa đi mình làm đau khổ chúng sanh thì mình phải thọ cái quả đó là cái quả hiện tại ừ. còn cái quả tương lai khi cái mình chết dạ. mình chết dạ. những cái nghiệp của mình cái dạ. nghiệp của mình tạo ác đó nó đi tiếp tục nó cứ nó đi săn chúng sanh không ừ. còn những cái hành động mà mình vừa cắt cổ cái hành động vừa cắt cổ gà với cái từ trường và hành động ác đó nó tiếp tục tái sinh con gà khác cho nên vì vậy biết bao nhiêu họ đưa vô trong cái nhà máy mà để cắt cổ gà đó tôi không biết là bao nhiêu nói chết hàng loạt ai đó chính mấy người ăn thịt chúng sanh mà đỏ đó đã làm ra để mà họ lấy đau cổ đó rồi mấy người nói tôi làm mà mấy gà nó đau cổ chứ tôi có đâu ở đây bệnh rề rề ở đây ở cũng đau khổ chưa chắc cắt cổ gà thì cổ phải đau yếu hầu à không có thật à, mà đâm đâm cổ nó thì mai mốt ở trong cổ này nổi một mấy người đâm heo chứ gì đâu có chạy đâu khỏi đâu đã nói nhân quả thì một nhân nào thì quả nấy mình làm cái điều ác nào thì mình phải thọ lấy cái quả khổ đó cho nên không chạy đâu bởi vì quy luật nhân quả là quy luật của vũ trụ từ cây cỏ đất đá núi sông của chúng ta có được đều theo cái quy luật của nó chứ không thể nào bởi vì môi trường sống là nó phải môi trường duy hợp không duyên hợp thì nó không thành cái môi trường sống ừ. mà đã môi trường sống thì phải theo quy luật nhân quả ừ. à, nếu bây giờ con thấy cái quy luật nhân quả con người thì chúng ta thấy nó hành động đâu ừ. thân miệng ý có không nơi đó là nơi xuất phát nhân quả còn bây giờ thân miệng ý chúng ta để bất động thì nhân quả hoạt động được không không hoạt động được con thấy rõ ràng cây thì có lúc lạnh lúc đậm rõ ràng nó đi theo quy luật nhân quả còn chúng ta nó động được con người nó ở bây giờ thay vì có người chữ mình mình giận đi mà giờ mình biết Phật pháp rồi không giận thì như vậy là nhân quả tác động được rồi các còn hiểu chỗ mà mình làm chủ chưa nhưng cái cây đó gió thổi làm sao nó nó đứng lại được yeah. Dạ. không phải không nhân quả mà gió thổi cái cây đâu đứng được yeah. Dạ. nhưng mà mình gió thổi đứng im không phát dạ. bất động mà yeah. cho nên con người mình nhờ có cái trí tuệ mà mình được bất động mà mình không tu thì mình sẽ bị động theo nhân quả mà động theo nhân quả thì phải đi vào cái dòng luân hồi phải sanh diệt không có thể nào chạy động cõi hết cho nên pháp của phật nó thực tế và cụ thể cho nên khi biết rồi thì mấy con bỏ hết vào tu thì người ta thử thách chỗ tu thì bao giờ cũng bị thử thách à không bao giờ người ta không thử thách mấy con người ta thử thách được thì người ta mới hướng dẫn mà không được thôi người ta không không hướng dẫn tại cái duyên nghiệp của mấy người đây họ chỉ có duyên mà họ chưa đủ ừ. à, do đó thì mấy con cố gắng khi mà thầy cho mấy con ra tu viện là thử thách mấy con hết rồi bắt đầu mấy con được rồi thì bắt đầu thầy cất những cái ngôi nhà mà thầy sẽ cho mấy con đến thầy sẽ, sẽ hướng dẫn cách cách thức mấy con đủ <clears throat> bao nhiêu tăng mà thầy chỉ rút qua ba người các con thấy một một một tăng đoàn ở trong tu viện chân như mà thầy vô thầy chọn trong ba ba kỳ thỉnh nguyện tức là một tháng rưỡi ừ mỗi tháng thì thầy dặn phải giữ gì như vậy mà suốt trong 3 tháng những cái lỗi lầm này mà không chịu được không giữ được thì phải chịu lấy chứ không thể mà phân bì được với người khác rõ ràng mà cái này đâu phân bì tại sao thầy cho người giàu theo thầy tu mà thầy bỏ con tại vì con giữ dơm được thì bây giờ ở là giữ mà không phân bì thầy được cho nên thầy lớp đưa vào những người mà được thì được ở gần bên thầy bây giờ thầy mới dạy họ tu tập tạ tăng thì bắt đầu bây giờ mấy con bất kỳ mấy con ở đâu đến đây thầy cũng thương yêu hết nhưng mà phải thử thách mấy con yeah. Dạ. cái đó là cái cái bằng chứng để mà dẫn dắt con mấy con tới nơi tới chốn nó có trường lớp chứ đạo phật nó nó có trường lớp đàng hoàng các con thấy bác chánh đạo là tám cái lớp người ta mà chánh tinh tấn từ mà cái chánh kiến cho đến chánh tinh tấn thì nó là giới luật để mà triển khai cái tri kiến của mình sự hiểu biết về đức hạnh giới luật của mình đến cái lớp chánh tinh tấn thì cái lớp tứ chân cạnh phải không mấy con sống giữ gìn mà năm cái lớp kia hãng hoài thì lớp thứ sáu là lớp chánh tinh tấn nhưng mà ừ, chánh niệm thì nó là tứ niệm xứ mấy con nó phải trên cái tứ ừ, chánh tầng chứ còn chánh định thì tứ thánh định tứ tứ thiền rồi mà tứ thiền thì mà nếu mà tứ niệm xứ chưa xong làm sao nhập tứ thiền nó đâu có lớp lan của người ta cho nên thầy dẫn dắt mấy con ờ à, bây giờ thử thách mấy con là thử thách giới luật là năm cái lớp này nè chánh kiến cho đến rồi ừ, cho đến chánh tinh tấn. à, quan quan thế được rồi thì thầy mới nhận vô để mà thực hiện ừ, chánh tinh tấn mà khi được chánh tinh tấn rồi thì mấy con sẽ được gần thầy à, còn bây giờ mấy con ở đó để mấy con sống người dày kẻ khác mà mình khép chặt khép chặt khuôn phép thì khi mà khuôn phép mấy con khép chặt rồi thì bỏ người nào thầy sẽ lâu qua lâu qua cho nên thầy hướng dẫn mấy con tự đi tới nơi không khéo mấy con tuổi trẻ mà mấy con tu vậy là cái tương lai của Phật giáo rất lớn mà không đào tạo mấy con thì còn đào tạo cho nên mấy con hiểu được cái, cái ý của thầy tại sao thầy không cho mấy con vô đây mấy con tu khi đó mấy con vô cảnh tịnh mà nếu mà trong khi cảnh tịnh mà mấy con chưa có chuẩn bị cho mình nó cô đơn quá mấy con chịu không động còn ngoài kia nó động như vậy đó mà mấy con giữ được bất động thì được nó quen nó quen rồi cái vô đây nó im lặng lại nó đúng cái sở thích của mình rồi dạ. là do đó người ta dài hàng ngàn ngồi mình xả tâm thì mấy con sẽ xả được chứ còn không cái giới luật mà chưa tâm mình vô xả tăng thì mấy con bị bị phạm giới nó bung ra nó bung ra không hiểu cách thức của thầy nó dẫn thì diễn đi tới nhưng mà phải phải phải nghe lời thầy phải làm đúng chứ mà làm sai thầy không làm sao mà thầy cứu độ thì không được cho nên ráng à, mấy con có duyên đọc được sách thầy các con thấy thầy hoàn toàn dạy ở trong cái điều kiện của đức phật chứ không phải dạy cái kiến giải của thầy thầy không thêm một cái gì nghĩa là thầy dạy cái nào là phải có bài bản của phật dạy các con cứ thấy thầy không bao giờ mà thầy dạy thì nghĩ ra bây giờ thầy dạy con như thế này thì khác bây giờ ví dụ như thiền tông con con thấy nó dạy mấy con nó, nó tự nó chế ra tự nó rút tỉa kinh nghiệm ra nó dạy nó khi không biết giọng liền buông đó là một hai tham tại đầu tham công án thấy không thấy không rồi bây giờ nó từ ở đó nó từ những cái điều kiện mà tu thiền nó không đạt được cái nó đẻ ra nó tịnh độ à, nó sanh ra các con thấy ngài huệ diễn với ai ngài lập liên trì thư xã gì rồi ngài mới chế ra những kinh sách đó rồi ngài mới đẻ ra cái pháp tịnh độ à, cho nên vì vậy mà ngài nói người tu thiền mà tu thêm tịnh độ nữa như cột một sừng như vậy có phải đúng không làm cho người ta phấn khởi quá dạ. vừa niệm phật mà vừa như vậy là tu thiền gì sự thật ra tu thiền không đạt rồi cho nên mới đẻ ra cái này để an ủi cho mình là mình tu cái này để còn có chỗ mình đứng đứng, nghiệp giảng sanh mình còn về cõi cực lạc đó thì mấy con thấy nó họ đẻ ra họ kiến dạy họ đẻ ra chứ họ không đi vào cái cái con đường của đạo phật mà đức phật dạy cho mình tất cả những cái phương pháp từ cái chỗ mà đức phật ngồi với cội bồ đề thầy nhớ thầy nhắc lại mấy con nhớ nhớ này mới còn nhớ chỗ đó khi đức phật hồi nhỏ mà đi theo vua cha phải không làm cái lễ hạ điền vua cha xuống cài ruộng đầu tiên trong khi vụ mùa đầu tiên thì đức vua phải xuống ruộng cài trước để rồi dân mới theo đó mà cài bởi vì người ta lấy nông nghiệp làm chính mà thì đức phật theo vua cha chơi thôi thì trong khi còn nhỏ mới bảy tám tuổi mới ngồi với cây hồng táo mới bắt trước các quan với vua cha mà ngồi thiền lý dục để pháp nhập tới thiền gì à bây giờ ông nhỏ này ông cũng bắt trước vậy chứ ông biết cái gì ông tu và do đó ông ngồi thiền sau khi ông tu phi tưởng phi vi tưởng xứ ông thấy không giải thoát gì đức phật chứ gì ông mới bỏ hết các pháp rồi khổ hạnh cũng không kết quả cho nên mới bỏ mới tìm đến cái gốc cội bồ đề bây giờ ngồi dưới gốc bồ đề cũng chưa biết pháp nào tu mới nhớ hồi nhỏ mình mới ly dục lén pháp như vậy rồi bắt đầu bây giờ cũng ly dục léo pháp mà ly dục léo pháp thì hồi đó mình được các vị mà dạy cho mình nhập không vô biên xứ với phi phi, phi tưởng xứ thì nó cũng giống nhau gì ức chế tâm không vọng tưởng gì như vậy ông phật ông thấy không được như vậy lộ rõ rằng ly dục leo pháp này không đúng bây giờ ngồi lại giữ cái tâm mình bất động chứ gì mới ly dục leo pháp gì chứ còn cách nào nữa khá hơn ngoại đạo nó biết cách gì nó dạy hơn cho nên phật nói gì không đúng cho nên ông tư duy suy nghĩ từng cái niệm mà cỡ trong đầu của mình phải tư duy quán xét xã như thế nào cho nên mới loại ra cái pháp tứ chánh cần có phải không ngăn á diệt á chứ đâu có ngồi đây mà ức chế cái ý thức nó mới đẻ ra được cái pháp tứ chánh cần khi mà pháp tứ chiến cần đức phật tu tới cái chỗ mà thấy tâm mình chỉ yên lặng bất động thì sao lại cảm nhận đức phật cảm nhận rõ ràng mà tự nó thấy sao lại nó thấy toàn thân nó một cách rõ ra nghĩa là sao bởi vì lúc bây giờ nó bất động rồi thì nó không niệm chứ gì mà lại nó cứ nó cứ nó ở trên cái thân nó thấy bởi vì nó phải trụ trong thân đó thôi thì nó trụ trong thân thì nó cảm giác còn mình chưa trụ trong thân là bắt quán thân chứ gì là do đó thì mình đẻ ra thì mình sắp tệ có phải không thầy nói mấy con suy nghĩ phải không à, có phải đúng từ cái tứ chánh cần người ta mới đi tứ niệm xứ là tứ chánh cần nó có cái nó đạt được tứ chánh cần thì tự nó nó quán trên thân nó bắt đầu bây giờ người ta mới khi mà tự nó quán trên thân nó rồi thì chúng ta mới mới tu tứ niệm xứ ờ, chứ đâu phải là dục không muốn tu tứ niệm xứ được sao không phải không rồi bây giờ mình khi chưa có gì hết cái mình mới đẻ ra cái chuyện mà trên thân quán thân bằng cách là quán thân cái kiểu đó là tứ chính cần từ tứ chính cần nó mới ra được tứ niệm xứ cái kết quả của tứ chính cần nó mới quán thân còn mình chưa có kết quả của tứ chính cần mà ngồi quán thân thì dùng quán thân để ức chế thôi đó là thiên minh sắc thể nó sai mất rồi à. cho nên cuối cùng thì các hương được gì hết <laughs> thầy nói đúng là nó nhập vào thiền tưởng cho nên mới có thấy tưởng tưởng như khói thấy nó hiện ra ánh sáng hoặc là khói trắng mấy con đây là định tướng rồi mấy xưa mới mừng và rõ ràng là mình ngồi đây im lặng không vọng tưởng mà thấy cái, cái dạng như mà khói trắng đó thì đây là định tướng rồi súng nhau mà mừng không ngờ là thầy đã biết cái này quá bởi vì đi con đường đi thầy biết mà bị lọt vô tưởng nó phải vậy thôi cho nên các sư nó tu sai rất uổng dạ. nhưng mà bây giờ ai biết sửa chỉ thấy những cái kết quả này thì ai cũng mừng thôi chứ chứ họ có biết họ đi tới cái chỗ nào làm chỗ nhưng mà không ngờ là khi trên tứ niệm xứ người ta đến nó không có hiện ra cái tướng nào hết mà nó đi đến cái tâm vô lậu cái tâm bất động thanh tạng lại vô sự nó không có cái tướng gì cả hết cho nên từ cái tâm vô lậu đó đó nó mới thực hiện trong suốt cái thời gian mà kéo dài bảy ngày đêm nó thực hiện từ cái năng lực của giác chi khinh an giác chi hỷ giác chi thấy không rồi niệm giác chi định giác chi xả giác chi tất cả những cái giác chi này nó hiện đủ thì nó thành tứ thần túc bốn cái lực như thần định dục như ý túc à, là một cái không tinh tấn như ý túc định như ý túc tệ như ý túc mày còn cần nhớ tứ thần túc không à, bây giờ nó hiện ra cái lực như vậy là cái lực của ý thức của chúng ta khi mà xả tâm thì chúng ta thường tác ý mà để tứ tứ niệm xứ thì chúng ta đâu còn phát ý nữa đúng không? bởi vì nó bất động mà nó tự nó quán rồi nó bất động rồi đâu còn thứ nó kéo dài cho nó đạt được cái tiêu chuẩn tâm vô lậu của nó là bảy ngày đi cho nên đức phật nói bảy ngày bảy tháng bảy năm nhưng không ngờ tu suốt cái thời gian 7 năm nó gồm là 7 tháng 7 tháng nó mới kéo dài được 7 ngày cho chúng ta 7 ngày tâm vô lậu nó mới đạt được cái tâm vô lậu Mà khi suốt trong 7 ngày đó mà con còn có đói Thì con còn lậu hoặc nó không đói mà bãi ngày đêm người ta không có đói khát nữa bãi ngày đêm người ta không còn cảm thọ đau đớn trên thân nữa mà nó vẫn sống bình thường như một người bình thường chứ nó không phải lọt trong cái trạng thái tưởng nào còn lọt trong trạng thái tưởng mà ngồi 6 năm còn 6 tháng như một cái chú chú bé ở Ấn Độ vâng đó là sai đừng nói chuyện đó gì làm Phật Phật cũng phải chuyện đó đâu Phật sống bình thường tâm vô lậu à, thế phải tu như vậy mới đúng chứ bởi vì pháp phật cái nào thầy thông suốt bởi vì qua kinh nghiệm của thầy tu rồi hồi đầu thầy mò cũng gần chết nhưng mà khi tu rồi mới thấy ờ à, như vậy rõ ràng phật tu vậy vậy vậy vậy thông suốt vậy rồi rồi đâu phải mà ừ, nghĩ tưởng không đâu còn lại dùng cái tuệ tâm minh của mình để quan sát qua trong thời đức phật của tu như thế nào yeah. Dạ. đâu phải cái hình ảnh đó nó ở ấn độ đâu nó ở trên toàn cả cái cái, cái vũ trụ của chúng ta bây giờ muốn thấy hình ảnh của đức phật ngày đó ngồi cậu bồ đề tu cái gì làm cái gì tư duy cái gì suy nghĩ cái gì đều có hết các bạn thấy không dạ. tệ tâm minh của ta mà làm gì ai giấu được chúng ta dạ. không hiểu không có à, cái hình ảnh nào giấu được các bạn ngồi với cậu bồ đề bốn tiếng ngày có đi đứng hay là chỉ ngồi chỗ à trong cái thời gian đầu còn đi đứng nhưng mà kế đó suốt bảy ngày đêm mà thầy nó dạ. không đi đứng còn không ăn uống nữa không đi khất thực không đi gì nữa thì lúc thứ bốn chín này còn có đi đứng còn đi đứng chứ chưa phải ngồi liền không phải ngồi một chỗ được còn đi đứng tu trong bốn quay nghi đó tư duy suy nghĩ cho đến thanh tịnh sau này ông a nan mà chỉ đi kinh hành không mà một đêm mà chứng đạo đó thì mấy con thấy trong cái cái vấn đề tu tập vấn đề tu tập phải có người thiền ngụ tri thức dạy chứ không khéo lơ mơ là chúng ta bị chết thôi bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi thì cố gắng sống giữ những cái đức cái những cái hạnh cái đức của thầy rồi có ngày sẽ gặp thầy thầy nói chắc chắn là mấy con quyết tâm tu để giải thoát đời không có gì đời là toàn khổ nữa thầy nói thật sự mấy con lãnh một cái chùa to là mấy con đã đã có cái nghiệp lớn của mấy con có phật tử đến tới lui là mấy con đã đã khổ rồi mấy con còn tu được nữa Thà là bây giờ mấy con còn một vị tu sĩ không còn có ai thậm chí như mấy con tu rồi mấy con dặn gia đình đừng có gọi điện thoại đừng có báo gì hết trong thời gian mà đến tu viện này là nỗ lực sống độc cư giữ im lặng trọn vẹn thì như vậy mấy con sẽ tới nơi chứ còn mấy con gọi tới gia đình gọi tới gọi lui thì mấy con tu không được và đồng thời coi như độc cư độc bộ độc hành không chơi với ai nghĩa là vô đây mà quyết tâm rồi thì thầy nói là mấy con sẽ tu không lâu cao lắm nếu mà sự thật được rút theo thầy 6 tháng đến một năm là mấy con chính tâm vô lậu còn chưa được thì mấy con ở bên đó một năm hai năm ba năm giữ trọn vẹn những cái giới luật đức hạnh nếu mà trong vòng 6 tháng mà giữ luật đức hạnh mấy con trọn vẹn được thầy rút liền 6 tháng thôi không lâu mà mấy con giữ không trọn thì mấy con lâu à mấy con lâu ừ. do phần mấy con à, ăn nè ngủ nè độc cư nè phải cố gắng nhớ biết pháp đi kinh hành không đi thân hành niệm thì cứ ôm phải giờ này không phải giờ ngủ tức là phải đi kinh hành chứ không có thể ngồi đó mà chịu đựng nổi như thế không thắng nổi phải đi kinh hành mà đi kinh hành có phương pháp đừng có buồn ngủ rồi vô một tắm tắm hoặc là tập gió hoặc là tập thể thao thể dục đều sai pháp hết hoặc là Phật chỉ dạy chúng ta có đi kinh hành thôi còn nhớ kỹ đi kinh hành rồi kèm theo đó có cái pháp thân hành niệm nó tạo cho chúng ta có cái lực sức tỉnh thức mà sức tỉnh thức khi mà phá được hôn trầm thì sức tỉnh thức của mấy con nó có cấp độ cao mấy con phá chưa được hôn trầm thì miên thì cấp độ tỉnh thức mấy con còn kém mà đi kinh hành mà tập thân thành niệm thì cái sức tỉnh thức của con càng ngày càng cao mà càng cao thì không trầm thì miên hơn mấy con nhớ nhiều đó là đủ rồi để rồi vào đây mà tỉnh rồi thì ngồi mới xả tâm mới được không có ngăn án diệt ác đi dụng ác thiếu sức tỉnh mà ngồi tu thiếu tiếng trần đâu cho cho đâu cho được ngồi đó hơi đó im lặng hơi cái đường đó nó không có niệm cái mấy con gục à bảo đảm mấy con một trăm phần trăm mà mấy con tỉnh thì mấy con mới còn tả mấy con gục thì làm sao sao ờ, thì do đó mấy con cũng từ cái tri kiến của mấy con nghe lời thầy mấy con hiểu thầy nói rất đúng không có sai đâu anh có cố gắng à bây giờ mấy con cứ yên tâm à bây giờ mình vô trong tư viện xin ở trong đó cô cho cái thách thì sáng buổi sáng nếu con đi về lại thành phố rồi rồi được rồi mấy con về thầy ở đây à, để với thầy này ở đây nếu con không có con ở tạm đây đi dạ. rồi à, vài hôm rồi à, con trở lên rồi con sẽ hướng dẫn qua bên đó nói với phụ út dạ. à cho con ở ở bên tôi cho cái thằng đó rồi bây giờ thầy này ở đây à, chứ à, ở ở tạm đây đi thôi. Bị vì con chưa có quen bên đó phải không chưa không biết bên đó chưa biết không đó chỉ con có biết thì con qua bên đó con giới thiệu thì được Nghe dạ, con nhiều cũng ngại một vậy hả à thôi được rồi con cũng thấy cổ phụ lòng cổ không tôi à thôi bây giờ thì à, để rồi thầy sẽ à, ừ, viết cho mấy chữ dạ. rồi cầm mấy chữ đó thì dạ, con sẽ qua bên đó con chở đi đi qua à rồi rồi con à, có giấy có viết không đây thì ghi giấy viết không còn không á à, thì à, đây không, không chở đi qua nên không chở qua là cũng à thầy sẽ viết cái tờ giấy và dạ. thầy giới thiệu cho mấy con qua đó thì cô con sẽ chấp nhận cô cho cho mấy con ở bên đó để mấy con học dạ, dạ, rồi qua bên đó rồi đó thì coi như là mình à, đăng ký về giấy tờ của mình đó thí dụ như là bây giờ tôi ở đâu đâu có gốc giấy tờ mình thì mình sẽ đăng ký ừ, cho xã của mình đây thôi dạ. ừ, chuyện có dễ mà mình là người việt ở trong nước thì dạ. bất cứ mình cứ đưa giấy tờ nó đăng ký cái cho ở chứ ừ, hỏi có tạm gián tạm trú hay không? thầy đi mới tu chưa có giấy tờ về về cái ờ, à xuất gia dạ, thôi còn ờ, bây giờ coi như là mình cư sĩ đi thôi à. khỏi cần lo gì hết à bây giờ mình cứ đưa cái cái cái giấy ờ, à, chứng minh của mình à, xin tạm trú ở đây một thời gian để mà giữ giới luật đức hạnh nếu mà giữ đức giới luật đức hạnh được thì tôi sẽ xin ở luôn con vậy thôi nhưng mà lấy giấy là vợ ừ. rồi rồi ngày ờ, sẽ vâng, vâng. viết chế thầy gửi cho rồi riêng rồi mấy con đem cái giấy thầy vô đọc và